này em mở chị cái phần à, ghi nhá ghi tiêu đề nhá tổng hợp tồn dạ. kho tổng hợp tồn kho của mình sẽ có hai kho là kho nguyên vật liệu và kho hàng hóa kho nguyên vật liệu và kho hàng hóa đúng chưa vì sao mình phải nhập cái chi tiết dạ này vâng. mình phải nhập chi tiết này bởi vì hôm trước là mình chị cho em nhập cái bảng ở đôi tài khoản trước á em nhớ không nãy mình vừa hoàn thành á đúng không Nãy mình yeah. Dạ. hoàn thành thì có cái tài khoản yeah. Dạ. 152 Nguyên vật liệu 156 hàng hóa Có số dư là 152 là 56 triệu mấy này 156 là 44 triệu mấy này dạ. Là cái tổng số tổng đấy yeah. nhá Nhưng mà bây giờ mà để kế toán theo dõi Cuối năm 21 chuyển sang này là cái số liệu như thế rồi Nhưng mà để kế toán theo dõi cái việc nhập xuất tồn tiếp theo của năm 22 á Thì mình phải nhập yeah. chi tiết nào Chứ không thể mà theo dõi số tổng như thế mà mà đã xong được Đúng nhỉ? Dạ yeah. em ghi cái ý nghĩa của cái việc mà mình nhập tồn kho nhá tổng hợp rồi. kho chi tiết từng loại có một số phần mềm người ta không gọi là tổng hợp tồn kho mà người ta gọi là tổng hợp nhập xuất tồn cũng được nhá dạ. tổng hợp tồn kho hay còn gọi là tổng hợp nhập xuất tồn chi tiết cho từng loại nguyên vật liệu hoặc là hàng hóa vân vân ở đây mình chỉ có mỗi 152 với 156 có số dư thôi cho nên mình chỉ nhập cái tồn kho 152 và 156 nhé hàng hóa nguyên vật liệu hàng hóa rồi em ghi xong dạ. bảo chị nhé dạ rồi ừ. em ghi rồi như vậy là tổng hợp tồn kho thì thứ nhất là kho nguyên vật liệu đúng không kho NL dạ. là kho nguyên vật liệu chưa năm dạ. 20 xx ở đây là mình mình đang thống nhất từ đầu là mình sẽ làm năm 22 cho nên là 20 xx này là sẽ là 2021 đúng không là kế toán cũ dạ. ừ kế toán cũ người ta đã tổng hợp năm 21 của người ta còn của công ty mình á còn tồn kho những cái loại mã hàng tên hàng này em này đúng không dạ. mã hàng nhá tên hàng này đúng không dạ. rồi đơn vị tính tương ứng à, đáng lẽ phải có cả cái như cái câu <coughs> bình thường đúng ra là sẽ có cả đầu kỳ nhập kho xuất kho và cột cuối kỳ đúng không dạ. cuối kỳ này thì sẽ đẩy sang đầu kỳ sau đúng không dạ đúng rồi ừ. dạ. nhưng ở đây trong cái trường hợp này cái công ty này trong trong cái năm 21 này mình chỉ em chị thấy ở đây chỉ có nhập thôi đó. Yeah. Dạ. không có tồn đầu mà chỉ có nhập thôi cũng không xuất chưa xuất yeah. Dạ. có thể năm 21 mình chưa dạ. dùng đến thì mình chưa xuất em nhé em hiểu không cho nên là chỉ có cột nhập và bằng luôn cột cuối kỳ luôn thì khi mà làm làm việc chuyển số dư đầu kỳ á thì em sẽ nhìn vào cột cuối kỳ thôi nhé dạ. em nhìn vào cột cuối kỳ một à, cách dạ, chi tiết dạ. thôi đó và em nhìn yeah. thấy cột dòng tổng cộng đây em nhìn vào nhá thấy dòng tổng cộng yeah. có cái số lượng là 128,25 đúng không yeah. tổng giá trị là bằng 2 56 255 592 thì nó đúng yeah. Dạ. bằng phải đúng bằng cái bảng cân đối tài khoản số dư 152 nhé đây à, rồi, dạ, dạ, ừ. rồi. Dạ. chứ nếu mà kế toán bàn giao cho mình nhá mà hai số mà khác nhau là không được dạ. đó em phải yêu cầu kế toán xem lại và làm lại cung cấp đủ số liệu nếu mà sai thì yêu cầu kế toán phải là nộp lại báo cáo tài chính chẳng hạn đúng không à, và dạ, chỉnh dạ. lại tổng hợp nhập xuất tồn nhá dạ, dạ. là chi tiết và tổng hợp phải khớp nhau nó là như thế nhá em dạ. em ghi vào vở đi rồi chị hướng dẫn mình thao tác đi Misa như vậy mở Misa nhá Dạ Đây nãy mình đã nhập 152 rồi đây Rồi Rồi em ghi là để nhập được cái chi tiết từng loại nguyên vật liệu kia nhá Nha Dạ rồi Thì em sẽ vào vẫn vào nghiệp vụ Nhập số dư ban đầu vào nghiệp vụ nhập số dư ban đầu. Dạ rồi đây nhá đây. chọn tồn kho vật tư phẩy hàng hóa trên cái thanh ngang ấy, em vừa nhìn cho chị nhá trên cái thanh ngang dạ, có vâng. chữ là tổ tồn kho vật tư phẩy hàng hóa dạ, rồi. như vậy là ý là nguyên vật liệu mình cũng nhập vào đây hàng hóa mình cũng nhập vào đây tồn kho nào mình cũng nhập vào cái mục này cả nhá dạ rồi em tích ra đi Rồi, tích vào nhập tồn kho Em nhớ gạch chéo trong vở của mình nhá Các bước, các bước á ừ. Rồi, chọn kho tương ứng Chọn kho tương ứng Ở đây nó nếu mà để cho phần mềm tự nhảy Nó là cứ nhảy cái kho hàng hóa trước à, Đúng không? Nhưng à, mình muốn yeah. Dạ. chọn kho nào là phải chọn kho tương ứng Chứ không nó nhầm kho là sau này không xuất được đâu em nhé À, dạ rồi Đấy, chọn kho tương ứng thì em tích vào mũi tên để chọn kho ờ. rồi kho cái gì thì em sẽ bấm vào ờ, ừ, rồi em hủy bỏ em đóng lại với chị nào thử làm lại chị thao tác một lượt nhé cho nó quen tí để mình nhập ờ, rồi bây giờ nãy chị cho ghi rồi em ghi vở chưa dạ ghi rồi ờ, bây giờ theo vở làm nhá em ơi làm luôn đúng rồi em làm luôn tích vào mũi tên tại cột mã hàng này nhá em tích vào mũi tên nè bắt vâng. đầu nhìn cái mã đầu tiên là cái gì nhỉ VT01 đúng rồi VT01 tên là vàng tây đó đúng không thực ra em dạ. đấy em em khai rồi hôm trước là mình đã khai danh mục rồi hôm nay chỉ có nhập thêm thôi nhá chỉ có à. chọn thôi đúng nhờ à rồi rồi rồi hiểu rồi ừ. số lượng toàn số lượng với máy tính ram rồi số lượng số lượng là năm sáu bảy hai mươi giá trị tôm giá trị giá trị là 18 đi chị hè đúng rồi giá trị này nhớ chị là cái 18 triệu 816 180 này là nó là cái giá giá tổng giá trị nhá như vậy yeah. Dạ. phần mềm sẽ tự biết lấy tổng giá trị chia cho tổng số lượng thì sẽ ra đơn giá không còn ăn gì không nhá không không cần đâu nhỉ? yeah. Dạ rồi bỏ qua đi em rồi em lại kéo sang trái em làm chị ờ, một mã nữa đi dạ rồi nhớ ghi vào vở nhá ghi vào vở cái bước này này mỗi mặt hàng sẽ làm một dòng đúng chưa dạ rồi không ngày mai về làm bài tập lại quên nhá bây giờ vật dạ. tư nào nữa lại lại chọn tiếp vào trong ừ. ông bà chứ có con hai mới đến thì có không hai thì có không ba thôi ừ. Sự tức là mình phải theo cái bảng đấy nhiều khi không hai nó không tồn đâu em dạ đó dạ, dạ, em sai đó ừ. ờ không hai nhiều khi không tồn phải tồn không ba chẳng hạn đúng không dạ Yeah. Ừ, làm à, một ba bốn nhá còn hai cái dòng vâng. cuối để dành về nhà làm thì chị gắn cái chỗ số lớn á để một ngàn mà này này lắm nhưng ít một ngàn là đúng rồi đấy tại vì phẩy không không đấy là dấu thập phân đấy em à kệ nó nhưng mà chị thấy ở đây có một ngàn đâu một mười thôi mà mười em nhá mười phẩy không không đó à à là phải mười phẩy không không thôi đúng rồi vui Đấy. Thế thì đang mang để nhiều tháng dê sai ở chỗ mua Số lô để xem nào Em điền gì đây Đang Hà Nội kia được thế kệ nó em ạ nhá chắc là do ấy em thử nhấn chuột phải xóa dòng xem nào làm lại nhá vâng. tức là nãy mình tích vào đó mình không làm gì á rồi bây giờ em thử làm lại gì vật tư tiếp đi số 3 đi một xong rồi này một xong rồi này dạ rồi thì đến ba ờ đến ba đi em thử làm lại đừng có tích vào cái ô số lô đấy mình không đánh gì á hơn ừ. xong em nhận kết nhé dạ rồi kết và mẹ đã kịp thời làm tội với mình khi mà làm xong mà để biết đúng sai ấy, thì em nhìn thấy cái dòng có cái dòng số lượng này này cái dòng tổng dạ. cộng cuối cùng của em nhá sau à, dạ. giá trị tồn này nó khớp với cái bảng tổng hợp tồn kho đấy là ok là mình làm đúng còn nếu lệch á, là mình phải dò lại cho mình sai ở đâu nhá dạ, dạ. rồi em cất đi cất xong đóng lại tương tự như thế thì em sẽ nhập cho chị cái tồn kho 156 nhá Dạ. một năm ờ, nãy một năm hai nguyên vật liệu là là tổng hợp gì nhỉ nguyên vật liệu những cái để dùng để sản xuất ra sản phẩm á đúng không dạ. hoặc là để dạ. gia công chế tác vàng bạc đúng không còn hàng hóa là những cái mà em đi mua đi bán lại dưới dạng thương mại á nhá đó thì cũng tương tự cách nhập hoàn toàn tương tự đi em cũng vào nghiệp vụ nhập số dư ban đầu này tồn kho vật tư hàng hóa rồi cũng nhập tồn kho đó, nhưng mà điểm bên trong mà khác ở chỗ là em đừng có chọn kho vật liệu nữa mà chọn kho hàng hóa nhé cách làm ừ. tương tự